à, bất động sản cái căn nhà bạn mua để ở đó à, với cái mục đích là vừa đầu tư vừa để ở à, nó là tài sản hay tiêu sản à, thì à, nếu mà những cái à, bất động sản mà nó tạo ra cái à, dòng tiền và nó có cái à, thu nhập hay là nó có cái việc mà tăng giá vốn từ cái à, bất động sản đó thì à, đó gọi là tài sản còn nếu mà là cái tài sản đó nó chỉ có sinh ra nó chỉ làm mất đi tiền của bạn ha sinh ra những chi phí mất đi tiền của bạn thì nó gọi là tiêu sản thì cũng không phải là một cái cách để đầu tư thì cái nhà bạn đang ở là tài sản hay là tiêu sản à, nếu mà bạn à, chỉ ở và bạn hưởng thụ bạn không làm bất cứ một cái điều gì ở trên cái căn nhà của bạn thì nó chắc chắn đó là tiêu sản vì bạn phải trả một số chi phí như sau chi phí điện nước chi phí internet hay là chi phí ờ, quản lý à, tất cả những cái chi phí mà bạn phải trả thì hàng tháng mà bạn không thể nào thu lại được còn nếu mà à, cũng căn nhà đó bạn à, vừa ở mà bạn vừa à, cho thuê hay là bạn à, mua cái căn nhà đó bạn làm công ty chẳng hạn thì tất cả những cái chi phí hàng tháng đó bạn có thể là đưa vào thành chi phí công ty bạn cũng có thể là khấu hao cái phần uh, cái tiền nhà đó thành vào cái ờ, khấu hao của công ty và bạn sẽ được trừ vào chi phí ha và ừ, ừ, khi mà được trừ là vào chi phí như vậy thì cái tài sản ờ, cái ờ, bất động sản của bạn căn nhà của bạn nó vừa là tài sản mà nó vừa là tiêu sản thì để mà có thể làm cho căn nhà của bạn nó biến thành cái tài sản và nó không bị rớt giá thì đầu tiên là mình phải suy nghĩ xem là khi mà mình mua cái căn nhà đó mình mua để ở thì mình sẽ suy nghĩ rằng là à, mình mua với mục đích là mình mua để mình hưởng thụ hay là mình mua để mình đầu tư nếu mà mình hưởng thụ thì à, có rất là nhiều cách để à, mua bất động sản để hưởng thụ ha ví dụ như là bạn có thể là ở chung cư hay là ở những cái à, căn à, biệt thự biển chẳng hạn ha thì à, ví dụ như ở chung cư thì cái việc mà tăng giá của chung cư nó cũng có chứ không phải không nhưng mà cái sự tăng giá của chung cư nó không được cao như như bất động sản liền thổ và à, nếu mà bạn à, mua cái chung cư bạn ở thì với mục đích chỉ là hưởng thụ thôi còn nếu bạn mua à, chung cư hay là những cái bất động sản khác với mục đích là bạn cho thuê tạo được cái dòng tiền hàng tháng thì nó đã là à, tài sản của bạn ha những cái à, bất động sản mà nếu mà nó không thể nào tạo ra tiền À, mà nó làm mất tiền của bạn thì nó là là tiêu sản à, và nó cũng không phải gọi là không phải là đầu tư à, đúng đắn lắm tại vì ví dụ như là bạn à, sẽ mua một, một à, cái bất động sản nào đó và khi mà bạn cho thuê à, nhưng mà bạn à, không cho thuê được và khi mà bạn bán thì bán với cái giá thấp hơn cái giá bạn mua thì à, vừa chi phí à, trả lãi ngân hàng vừa à, bị âm cái ờ, cái vào vốn thì cái đó chắc chắn không phải là gọi là tài sản mà là tiêu sản ha rồi có một cái nữa rằng là khi gặp bạn mua cái bất động sản đó nhưng mà bạn mua sai à, nó đúng vào cái bất động sản mà nó không có khả năng tăng ờ, thanh khoản bạn bị chôn vốn và ờ, bạn bị mất cái cơ hội à, cái chi phí cơ hội để bạn với số tiền đó thay vì bạn đi đầu tư khác nó có thể là tăng 5 10 15 20 phần trăm chẳng hạn nhưng mà khi mà bạn mua đúng vào cái cái tài sản mà nó không có cái tính thanh khoản và bạn không thể nào à, bán được ha mà nó chôn vốn vào đó tức là bạn đã đầu tư sai gọi đó là gọi là tiêu sản chứ không phải là gọi là tài sản và hoặc là ở một dạng khác bạn mua những bất động sản à, nó không đầy đủ về pháp lý nó không không không, không mua bán được ha mua rồi bị vướng về pháp lý không thể mua bán hay chuyển nhượng được thì đó cũng gọi là à, tiêu sản chứ không phải là tài sản và một cái à, ví dụ à, điển hình là nếu như là bạn à, có tiền là bạn à, nên à, mua chung cư hay là bạn mua nhà phố thì như lúc nãy tôi đã chia sẻ rằng nếu mà bạn hưởng thụ thì bạn có thể là mua chung cư để bạn có thể hưởng thụ tất cả những tiện ích ở trong chung cư ở ngoài chung cư à, các dịch vụ và mọi thứ người ta sẽ cung cấp đầy đủ tại cái chung cư của bạn nhưng nếu bạn với cái mục đích là bạn vừa đầu tư mà vừa để ở thì à, nhà phố à, và ờ, đất nền à, vùng ven à, sẽ là cái lựa chọn của bạn tại vì nó sẽ có khả năng tăng cao hơn là chung cư và cái việc mà là ừ, bạn cũng có thể là vừa ở ở đó hoặc hoặc là vừa cho thuê được ha à, có thể là mình vừa ở bên dưới và mình cho thuê ở bên trên thì cũng có thể là tạo dòng tiền hàng tháng thì cái đó là một, cũng là một cái cách đầu tư và à, cái đó nó sẽ là cái à, dòng tài sản cái tài sản của bạn chứ không phải là cái tiêu sản thì đó là một vài cái à, thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng cái việc đi đầu tư của các bạn sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo